Người ta chỉ mất vài năm để học nói, nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng. Ít chết tại miệng, người nhiều phúc khí cũng là do biết quản tốt cái miệng của mình, biết lời nào nên nói lời nào không. Vinh hoa phú quý không nói đâu xa, chính là bắt đầu từ việc biết giữ mồm giữ miệng. Nước đổ khó hốt, bình vỡ khó lành, lời đã nói ra thì khó mà thu lại được. Đôi khi chỉ vì một câu nói mà phá hủy hết cả phúc báo một đời, vinh hoa phú quý cũng từ đó mà tiêu tan. Đừng vội phán xét người khác. Có một câu chuyện ở trên mạng kể rằng, một ngày nọ tôi đi đến một cửa hàng mua sắm. Người ở đó không đông lắm, nhưng cả hàng người lại phải chờ rất lâu. Tôi hướng mắt nhìn về phía trước thì thấy một cô gái trẻ đang quẹt thẻ để thanh toán. Cô quẹt thẻ rất nhiều lần nhưng chiếc máy đều không thể nhận dạng. Hình như đó là thẻ phúc lợi, người ở phía sau tôi lẩm bẩm, thanh niên trẻ khỏe, đầy đủ tay chân thế mà lại phải sống dựa vào phúc lợi xã hội. Sao không tìm lấy một công việc đàng hoàng như những người khác mà tự nuôi thân? Tiếng nói khá to và cô gái ở phía trước đã nghe thấy, cô quay lại xem người vừa nói là ai. Người đàn ông ở phía sau tôi vừa chỉ tay vào chính mình vừa nói Chính là tôi nói đó. Cô gái đỏ bừng mặt, nước mắt sắp trào ra. Cô ném cái thẻ phúc lợi đi rồi cúi đầu chạy thật nhanh khỏi cửa hàng. Cô nhanh chóng biến mất trước cái nhìn soi mói của mọi người ở đó. Mấy phút sau, một thanh niên trẻ tuổi bước vào cửa hàng. Cậu ta hỏi Thu Ngân có biết cô gái kia đâu không? Nhân viên Thu Ngân nói cô gái đã vứt cái thẻ lại và chạy đi mất rồi. Cậu thanh niên lo lắng, vội hỏi người thu ngân Tôi là bạn của cô ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy à? Cô nhân viên thu ngân mới kể sơ lại tình huống xảy ra lúc nãy Không tu khẩu làm mất phúc báo, vinh hoa phú quý cũng trôi đi theo Cậu thanh niên nghe xong thì xúc động nói Ôi, vậy là không ổn rồi Chuyện thực ra là thế này, cha mẹ của cô ấy đều đã mất Hai năm trước, anh trai của cô ấy cũng bị giết chết ở Afghanistan, để lại ba đứa em nhỏ cho cô ấy nuôi dưỡng. Cô ấy năm nay chỉ mới 21 tuổi mà phải nuôi ba đứa em thật đáng thương. Nói xong, cậu thanh niên lập tức chạy đi để tìm cô gái, sợ có chuyện không may có thể xảy ra. Chuyện này cũng không phải là hiếm trong xã hội ngày nay. Chúng ta thật dễ dàng buông lời nhận xét làm tổn thương người khác mà không cần tìm hiểu cho ngọn ngành. Nhà Phật cũng giảng về ba loại nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến phúc báo của một người, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trong đó khẩu nghiệp có lẽ là thứ dễ làm tổn hại người khác nhất vì đó chính là những lời ăn tiếng nói hàng ngày. Dưới đây là những lời nhất định đừng nói nếu muốn giữ gìn phúc báo của bản thân. Vinh hoa phú quý đời người cũng từ phúc báo mà ra. Nói lời chán nản, thối chí. Khi bắt đầu làm một việc gì đó, thì ai cũng cần những lời động viên an ủi. Dù không giúp được gì, nhưng chỉ cần vài lời khích lệ cũng có thể giúp người khác có thêm động lực. Vậy mà có người chỉ nhìn vào mặt tiêu cực, lúc nào cũng bàn lùi, khiến người kia rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ, chưa bắt tay vào làm mà đã thấy nhục chí. Trút giận lên người khác là đang tự hủy vinh hoa phú quý của chính mình. Khi tức giận chúng ta thường nói ra những lời không khôn ngoan, vừa làm tổn thương người khác mà đôi khi cũng làm tổn hại chính mình. Trong hoàn cảnh cảnh này thì cách tốt nhất chính là nhẫn nhịn và im lặng. Oán trách người cũng là tự hại mình. Gặp việc không như ý thì chúng ta thường sẽ oán trách người khác, oán giận ông chủ không hiểu chuyện, oán trách bạn bè không biết điều, oán hận người thân không quan tâm. Đúng ra lúc này chúng ta cần bình tâm nhìn nhận lại bản thân mình. Chuyện xảy ra cũng không phải là ngẫu nhiên nhất định là bản thân cũng tồn tại một thiếu sót nào đó. Thay vì oán hận thì hãy sửa đổi tâm tính của mình đi thì hơn. Nói lời tổn thương người khác, vinh hoa phú quý cũng tự tiêu tan. Như câu chuyện ở trên, chỉ vài lời vô ý mà làm tổn thương người khác. Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng, bạn thật dễ dàng nhìn thấy điểm xấu của người khác để chê bai. Nhưng nếu có thể tìm cách giúp người khác sửa đổi thì mới là người thiện lương. Khoe khoang khoác lác Thắng người không bằng được lòng người, bạn làm sao để người khác tâm phục khẩu phục mới là thông minh thực sự. Đừng chỉ mãi khoe khoang bản thân tài giỏi ra sao, người khác trước mặt có thể khen ngợi bạn, nhưng sau lưng có khi lại đang cười nhạo bạn đó. Những chuyện riêng tư Có người vì tin tưởng nên mới kể một số chuyện riêng tư cho bạn nghe. Bạn lại cứ thế vô tư đi kể cho người khác Điều này có thể làm cho họ bị tổn thương sâu sắc và kể từ đó sẽ mất hết niềm tin vào bạn. Người ta chỉ mất vài năm để học nói, nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng. Ít chết tại miệng, người nhiều phúc khí cũng là do biết quản tốt cái miệng của mình, biết lời nào nên nói lời nào không. Vinh hoa phú quý không nói đâu xa, chính là bắt đầu từ việc biết giữ mồm giữ miệng. Tiếp theo, Tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Phú quý do trời định, không có thì cưỡng cầu cũng vô ích Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, phú quý do trời định Thứ nên được ắt sẽ được Vinh hoa phú quý chưa tới, cưỡng cầu cũng vô ích Có một người tên là Tư Minh, trong suốt 2 năm Nghe nói ông đều không tiến cử bản thân mình Hay bất kỳ ai Triệu Đông Hy là thượng thư bộ lại Bộ lại tham gia vào việc tuyển trạch quan viên, đã nói với Tư Minh rằng tuyển quan viên là bình thường. Trong phủ cần có quan vị hoặc tuyển người khác cũng sẽ có lợi ích. Tư Minh vẫn không nói gì, chỉ ậm ừ đáp lại rồi lui về. Đồng Hy càng lấy làm kỳ lạ hơn. Một ngày, ông Triệu Tư Minh đến và nói dựa vào quyền thế của tôi hiện nay, với hơn 3.000 người đang trong quá trình chờ được tuyển chọn, chỉ cần tôi động bút là có thể từ nghèo thành giàu, vứt bỏ bần hàng đắt được phú quý, hoặc đói hoặc no, đều do bút của tôi quyết định. Mỗi người ai cũng đều tiến cử, duy chỉ có ông không nói gì cả, là nguyên nhân gì vậy? Từ mình nói, sinh tử con người là do vận mệnh quyết định, phú quý là do trời định, quan chức nên tới thì đã tới, chưa được thì cũng đâu cần phải buồn bã. Hơn 3.000 người, một quan một danh, đây đều là vận mệnh quyết định, chỉ là mượn nét bút của thượng thư ngài thôi. Tôi tự biết là vận mệnh của tôi vẫn chưa hanh thông, vì thế không dám đem chuyện này ra làm phiền ngài. Phú quý do trời định, vận mệnh của mỗi người đã được an bài từ trước. Đồng Hy nói, nếu đúng như lời ông nói, thì ông đúng là một người tài năng, vậy ông có thể biết được họa phúc của mình chăng? Từ mình nói, tài năng thì tôi không dám nhận, Tự mình tôi đây, năm sau chắc chắn sẽ được thượng thư tặng cho chức quan, vì thế cũng không có thỉnh cầu. Đồng Hy nói, năm sau sẽ làm chức quan gì? Từ Minh đáp, việc này tôi đã quên rồi. Đồng Hy nói, sao lại như vậy? Từ Minh nói, vậy hãy để tôi viết ra ngày tháng tôi nhậm chức, nhận được bóng lộc bao nhiêu, xin thượng thư cùng niêm phong lại. Nhờ ông khoét một chỗ nhỏ trên bức tường phòng khách, giấu vào trong,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 từ đó về sau có việc gì Đông Hy đều phái người hỏi Tư Minh, giống như thần linh ứng nghiệm vậy. Đông Hy bị miễn chức thượng thư bộ lại, phái người đi hỏi Tư Minh sau này liệu sẽ được làm chức quan gì. Tư Minh trả lời làm quan ở một quận lớn phía Tây. Hơn 10 ngày sau, Hoàng thượng triệu kiến Đông Hy, hỏi ông ấy về phong thổ nhân tình đất Giang Tây. Đông Hy trả lời rất phù hợp với tâm ý của Hoàng thượng. Hoàng thượng liền nói Đồng Hy thật là phụ mẫu của Dự Chương Vì thế thăng chức cho ông ấy làm quan sát sử Giang Nam Sau khi đến quận phủ Hễ có việc liền phái người đi hỏi Tư Minh Không việc gì là không ứng nghiệm Hai năm sau Đông Hy lâm bệnh nặng Bèn phái người đi hỏi Tư Minh Tư Minh đáp rằng Có thể bố trí sắp xếp việc gia đình được rồi Đông Hy biết mình không qua khỏi chờ đến khi bệnh tình trở nên nặng hơn rồi qua đời sinh tử hữu mệnh, phú quý do trời định. Cổ nhân có câu, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Vận mệnh của mỗi người là đã được an bài từ trước, những thứ không thuộc về mình cho dù có tranh giành được rồi cũng sẽ mất. Chi bằng hãy tùy duyên mà sống, có được thì tốt, không có được thì cũng không sao, đó mới là nhân sinh hạnh phúc của đời người. Phật gia giảng, con người đến cõi thế gian một đời người sớm đã được an bài, khi nào chào đời, khi nào về các bụi, đều đã có định số sẵn bởi nhân quả đời trước, đời này. Nhân đời trước tạo quả đời này, hành thiện thì tích đức, làm ác thì tạo nghiệp. Không việc gì là không phải hoàn trả. Bậc trí giả xưa nay, hiểu đạo trời không vì danh lợi mà tranh đấu, vinh hoa phú quý cũng phải từ đức mà có. Họ chỉ một lòng tu tâm dưỡng tính, trau dồi phẩm hạnh,